thể thả lỏng chỉ cần thoải mái là được mắt mở hít thở tự nhiên hãy để cho năng lượng tuôn chảy khắp cơ thể từ trong ra ngoài và từ ngoài vào trong nhắm mắt lại nào và chúng ta hãy cùng thiết lập chủ đích cực của chúng ta chúng ta mong muốn bắt được từng năng lượng mà năng lượng thì ở chung quanh chúng ta đó là một phần của tự nhiên nó đang chữa lành mọi thứ đang tồn tại thể cho phép dòng năng lượng này tập trung ở trên đỉnh đầu chúng ta năng lượng chữa lành năng lượng sự tái tạo năng lượng mới và năng lượng của sự tái tạo các tế bào và năng lượng của sự bảo vệ hãy nhìn thấy năng lượng này đang lan tỏa và vận vũ xung quanh bạn đi hãy nhìn thấy nó đang có màu sắc bạn yêu thích đang tập trung bên trên bạn đấy và nó đang đổ dần xuống bên trong đầu bạn không qua phần óc những đâu và nó đang đi vào trong não bộ của bạn đổ đầy não bộ của bạn thông qua cột sống bạn đi cho đến tận chót cột sống và nó đang tản ra cho đến từng chót đỉnh trong hệ thần kinh của bạn thông qua hệ thần kinh nó đến từng tế bào và từng cơ quan đúng rồi nó đang chữa lành cho bạn và bơm năng lượng cho bạn tái tạo các cơ quan các tế bào mới đúng rồi khi bạn hít thở nó trở nên mạnh hơn khi bạn thở ra tất cả những phần không được thuần khiết trong cơ thể nó đang bắt đầu rời khỏi cơ thể bạn đúng rồi và năng lượng chữa lành này nó đang bắt đầu đổ ra khỏi làn da bạn thông qua lỗ chân lông bạn và nó đang tạo một vùng năng lượng nhẹ nhàng và đầy sức mạnh xung quanh bạn đó là một trường bảo vệ dày đầy sức mạnh và nếu bạn có thể bước ra khỏi cơ thể bạn và nhìn vào chính bạn thì bạn có thể thấy được bạn đang tỏa sáng như thế nào đúng rồi và bạn đang tỏa sáng trong cái màu đặc biệt đó hãy di chuyển cơ thể từ trái sang phải đi và hãy nhìn thấy vòng hào quang tỏa sáng đẹp đẽ đó bạn có thể hoàn toàn thật sự có thể cảm thấy sự chữa lành đó bên trong cơ thể bạn một vài người có thể cảm thấy mát rượi một vài người có thể cảm thấy ấm áp đúng rồi quay trở lại cơ thể của bạn và hãy cảm nhận mọi thứ từng chi tiết năng lượng này bây giờ đã được thiết lập để bảo vệ bạn tránh khỏi mọi hình dạng của sự tổn thương hay tổn hại đến bạn nó đang bảo vệ bạn khỏi những điều đó chữa lành cho bạn mặc kệ những vấn đề nào trong cơ bắp trong cơ quan tế bào mà bạn đang có nó đang bắt đầu tiếp tục chữa lành bây giờ tất cả những gì cần được phát triển trở lại thì đang phát triển trở lại nó đang chữa lành bơm năng lượng đang tái tạo và đang bảo vệ bạn Đúng rồi Và ngày hôm nay trở đi Hãy cho phép vòng hào quang này Luôn ở bên trong và bên ngoài bạn Nếu bạn cảm thấy bạn cần thiết lập nó lại Thì bạn biết cách làm rồi đấy Đúng rồi Tận hưởng việc chữa lành từ bên trong và việc bảo vệ này bạn an toàn trong khoảnh khắc mới tôi sẽ đếm đến số 3 trong khi tôi đếm đến 3 bạn sẽ quay lại đầy tỉnh táo đầy năng lượng sẵn sàng một Cảm thấy tốt lắm Bạn đang cảm thấy bình tĩnh Cảm thấy bình an Cảm thấy vô cùng mạnh mẽ hai Bạn cảm thấy vô cùng nhận thức về vòng hào quang này và cái khả năng có thể nhìn thấy nó và cảm nhận được nó đã được thiết lập rồi cho chính bạn và cho những người khác và bạn có thể sống cuộc đời khỏe mạnh trong con số tiếp theo tôi đếm tôi muốn bạn mở mắt ra Hít một hơi thật sâu Và duỗi người Sẵn sàng bây giờ Bà Mở mắt ra Hít một hơi thật sâu duỗi người đi nào Chào mừng bạn quay trở lại ở trong hiện hữu và hiện tại trong ánh sáng của tình yêu thương vô điều kiện lòng biết ơn